Chào mừng các bạn đã đến với siêu thị 18.vn số Hotline bên mình là 0937 195 198 Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn nam giới cả anh nam giới nam mà có cái thời gian quan hệ ngắn Một cái phương pháp để giúp kéo dài cái thời gian nam tinh của mình ra Lên tới 30 phút, thậm chí là 60 phút Tùy theo cái cơ địa và cái sự hấp thụ thuộc của mỗi người nha các bạn Thế trên tay của mình là trong sản phẩm trái xịt chống xuất tiến sớm Prolonger Một trong sản phẩm đến từ Hoa Kỳ Đây bạn ạ Mất tính duyệt đây thế sản phẩm này với thành phần chỉ là lidocaine Nó sẽ giúp cho các anh nam giới sẽ kéo dài cái khả năng làm tin của mình một cách tốt hơn làm tin một cách lâu hơn để khiến cho những cái cặp đối những lúc mắc quan hệ tình dục có thể cùng nhau lên đỉnh đạt được cái sự súng sướng cho cả hai bên các bạn ạ đây hang của Mỹ chính hãng nha các bạn cảm nó sẽ ghi đầy đủ các thông tin ở phía bên dưới này là cái ngày sản xuất mùng 2 tháng 8 năm 2018 hàng sử dụng là mùng 1 tháng 8 năm 2021 rất là lâu các bạn ạ 3 năm và đây là phần mã vạch các bạn có thể check các thông tin về nguồn gốc xuất xứ và thành phần từ đây các bạn có thể kiểm tra hàng thoải mái những lúc mà mình nhận hàng nha các bạn các bạn, các bạn có thể kiểm tra hàng rồi mà trả tiền nên các bạn cứ yên tâm đây mình sẽ mở cho bạn xem ở bên trong Thế đối với dòng sản phẩm chai xịt pro Prolonger này thì khi anh sử dụng các anh có thể kéo dài thời gian quan hệ tốt hơn làm chủ được cuộc yếu có thể thay đổi được nhiều tư thế để giúp cho cái cuộc yếu của mình nó viên mãn và sung sướng hơn các bạn ạ khi các anh muốn sử dụng thì các anh hãy vệ sinh sạch sẽ cái phần dương vật của mình sợ hãy lắc đeo chai xịt xịt từ hai từ ba hơi lên đầu và thân của cầu nhỏ cho các anh hãy lấy tay để xóa đều đặc biệt là ngay phần dây chăn các bạn ngay phía dưới cái đầu dương vật cho anh hãy xóa đều cho các anh đợi từ 5 tới 10 phút đợi thuộc lòng ngẫm rồi các anh hãy quan hệ tình dục thì với cái đặc tính nó là thẩm thấu rất nhanh và an toàn tuyệt đối chai xịt Pro Longer này hiện nay đang là một trong những dòng sản phẩm trái xịt chống xuất tinh sớm được nhiều nam giới ở châu Âu sử dụng và nặng và ở Việt Nam thì đã có rất nhiều các nam giới đã từng sử dụng dòng sản phẩm này và bên mình đã nhận được rất là nhiều phản hồi tích cực đây á à, dung cũng khá rồi các bạn ạ đây là phần, phần màu vặt nha bạn những cái anh trang hay là những cái chị phụ nữ nam giỏi giỏi về ngoại ngữ giỏi về anh văn thì có thể đọc thông tin từ đây cho anh em tiếng Anh hoàn toàn các bạn ạ Theo qua chế dòng sản phẩm trái xịt chống xuất tinh sớm để mình có cung cấp một số dòng sản phẩm chỉ như ghé titan làm to dương vật nữ hóa kích dục hay là thuộc cương dương sẽ tối đối với tình dục vân vân các bạn nam quan tâm thể liên lạc với số hotline 0937 195 198 để được tư vấn và hỗ trợ bên mình sẽ giáo hàng toàn quốc đã quầy hàng chính đảo nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm những lúc mà nhận hàng sẽ không ai bị sản phẩm ở bên trong là gì và nếu có nhu cầu các bạn có thể kiểm tra hàng rồi hãy trả tiền nha các bạn nên các bạn cứ yên tâm còn bây giờ mình sẽ xin phép cho tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip lần sau